thế nó nói nhiều quá không lại ba đi coi cà phê mấy bữa anh nói hoài cho nó ăn cà phê nó ăn ờ. ta ăn uống ra mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video khùng mình cười thấy ghê gái ngứa sẽ ngứa ra là Thank you quay thẳng được luôn à cái lồn ngồi gì đéo này quay ngang cái rừng nó bị cái lồn <laughs> xoay xoay xoay cùng luôn dạ để sau này học bọn karate để có nhạc đi cũng được bọn vô không được anh đi cái nó không nhạc đụng nó làm gì để đụng cái lộn hiểu cái không biết cái lộn anh miền cả nghe tiếng việt mới cái đặc biệt mày nhưng mà cũng không ai hiểu mà cái lộn vô mà dịch đâu